là lâu rồi mình chưa quay về cái ngôi nhà thân yêu của mình mấy bạn ạ à. mấy bạn biết tại sao không chắc là bạn nào xem video trước thì chắc các bạn cũng biết rằng là trong nhà của mình hiện tại là đang có một thằng trẻ trâu em trai của sammy nó đã phá nét ngôi nhà của mình sẽ đuổi mình ra khỏi nhà luôn các bạn ơi bây giờ mình không biết cách nào để mình về nhà cả nhưng mà không sao cả <laughs> hôm nay mình đã biết cách rồi anh em ạ à. tại vì sao bởi vì có rất nhiều bạn fan đã có mình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 mình sẽ mở kho đồ của mình lên cho các bạn xem nè đây mấy bạn coi nè trong kho đồ của mình hiện tại là bạn xem nha mình đang có một cái skin rất là xịn luôn bạn ơi kéo xuống dưới nè đây hãy gì không xin giới thiệu các bạn đây chính là skin robot cá sấu các bạn ơi à, nó có thể biến được thành con cá sấu luôn nè ghê chưa đó bởi vì vậy cho nên là bây giờ mình đã quyết định rồi mình đã mua cái skin này các bạn ạ à. các bạn biết mua làm gì không bây giờ mình sẽ biến hình cho các bạn coi nè đây khi mà mình biến thành cái skin của con robot này nè các bạn thì mấy bạn có thể thấy rằng là mình người của mình đã biến thành sắt rồi có nghĩa là mình sẽ không sợ lửa nữa à, mà khoan hình như nó hơi sai sai đúng không ơi tính ra là sắt vẫn có thể bị nung chảy bởi bởi lửa nhưng mà không sao cả bởi vì mình là robot cá sấu mà cá sấu thì sống ở đâu cá sấu sống ở dưới nước cho nên là cá sấu không sợ lửa bạn ơi bạn coi mình biến thành cá sấu cho bạn coi nè bum chiu đó bây giờ mình biết thành con cá sấu rồi nè mình có thể bò vòng vòng vòng trong trong ngôi làng luôn ghê chưa ghê chưa ấy ok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 nó đốt banh chành cái nhà của mình luôn rồi cái nhà mình hư luôn các bạn ơi ờ. tức quá mà để mình kêu nó xuống đây coi ê cái thằng trẻ trâu thằng trẻ trâu ơi ừ, ai kêu ta đó có ta đây nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm à thấy rồi kìa thằng trẻ trâu xuống đây nói chuyện xíu coi nhanh lên ừ, nhìn ngươi sao quen quen vậy ta ờ, quen quen à, lạ lạ gì cái tên phong cầm mập như con heo đây nè trời à, ơi trời ơi các bạn ơi thằng nhóc này nó nó nó láo ghê luôn á tập trước nó cũng kêu mình là con heo biết bay bây giờ nó kêu mình là con heo nữa nè trời ơi trong khi mình là người đẹp trai chứ mình là gọi là người đẹp trai nhất hero team mà nó dám kêu nhìn mình giống con heo trời ơi trời quá mà không thể nào chấp nhận được à, xuống đây con nhóc nhanh lên tướng làm gì tưởng này ta nói chuyện với người à ta đã gọi là có thể gọi tiêu diệt được ngươi rồi xuống đây nhanh lên à thế à ồ tiêu diệt ta ok ta xuống liền cho ngươi xem nè hãy cha nè cái thằng nhóc con kia Bây giờ nhá Anh cho em 3 giây để chịu thua Anh sẽ tha tội cho Còn không á thì biết tay anh Hiểu không Ôi trời ơi <laughs> Trời đất ơi quay con heo nói chuyện kìa Trời đất ơi nhìn kìa Nhìn là biết lấy ghét rồi ha, Ngươi làm sao mà thắng được ta được Ta ngươi biết ta là ai Ta là thần đồng Hiểu chưa Ta luôn luôn sẽ là người thắng Ha ha thần đồng thần đồng na cha các kiểu ha ta coi trong truyện tranh ta thấy là na cha biết phun lửa ngươi cũng biết phun lửa luôn là tao biết ngươi là na cha rồi á bởi vậy cho nên á là ta hôm nay đã chuẩn bị cho ta một bộ giáp robot cực kỳ mạnh mẽ không sợ lửa không sợ nước không sợ sấm sét không sợ gì hết để cho bay tiêu diệt ngươi nè <laughs> làm cho tao tin mấy cái này là đồ nhôm đồ nhựa cái gì xuống tay của lửa sẽ chết thôi cha thế nào Trời ơi Trời ơi Mạnh vô mạnh vô Trời mạnh vô Trời mạnh vô Trời ơi Nhẹ nhàng quá vậy Ôi. Ủa cái tên kia Ngươi đang sưởi ấm cho ta hả Ngươi đang gãi ngứa cho ta hay gì Ta không thấy bị đau hay gì hết trơn à <laughs> Còn bây giờ hãy xem đây Robot biến hình Ủa gì vậy À đã biến thành con cá sấu rồi Bây giờ ha bây giờ ta biến thành cá sấu rồi ta có thể ăn thịt ngươi bất cứ lúc nào ngươi nhìn cái bụng của ta nè thấy cái bụng ta bự không ta nuốt ngươi vô bụng ta luôn à, đứng lại đứng lại đừng có đuổi ta gớm quá đứng lại à, chạy hả sợ chân nhóc chạy hả còn nữa nè không chỉ có nhiêu đó không nhau nha hãy xem đây ơi gậy phép thuật của robot cá sấu triệu hồi sấm sét bùm thằng nhóc con này Ngươi biết tại sao không? Bởi vì ta là học sinh giỏi của môn vật lý Cho nên ta biết rằng là lửa không thể nào mà đấu lại với điện được Cho nên ta đã sử dụng cây gậy triệu hồi sấm sét để tiêu diệt ngươi Bây giờ ta còn có thêm một thứ nữa nè Đó chính là cây cung làm bằng nước Ấy Đứng không phải đứng, không phải đứng Đứng em, đứng em, đứng em, đứng em, đứng em Đứng em nè, đứng em nè Đứng em nè Chết nè Tao biết lỗi rồi, tao biết lỗi rồi Đau à bắt nạ con đến nạt con nít cái gì bắt nạt con nít con nít nhỏ mà hỗn láo thì cái này ta phải chừng trị ngươi hiểu không bây giờ nè ngươi chịu thua chưa biết rồi biết rồi biết rồi ta chịu thua được chưa <laughs> chịu thua rồi đúng không rồi đó chân đi vào nhà cái rồi tao về nhà rồi đứng lại đứng lại đứng lại đi đâu đi đâu đi đâu chửi cái này đau quá đừng có đánh nữa được không đau quá Quay lại đây Ta nói cho ngươi biết nè Ngươi đã gọi là đốt ngôi nhà của ta rồi Bây giờ ngươi kêu ngươi trả là trả hả Còn lâu Ngươi vô sửa ngôi nhà của ta cho ta nhanh lên Nhưng mà ta đâu biết sửa đâu Từ bé đến giờ ta chỉ có ăn với ngủ với chơi Ta đâu có làm được cái chuyện này đâu Bây giờ nha Ta nói nè Một là sửa nhà Hai là ta biết thành cá sấu Ta nuốt ngươi vô bụng ta luôn <laughs> Rồi rồi đó Rồi biết rồi biết rồi biết rồi Ta sửa ta sửa Sửa lại nhà nhanh lên Không ngờ một ngày mà ta phải nhục nhã thế này sao nhông quá mà Con nít con nôi mà hỗn láo hả Sửa nhà lên ta ra ngoài đây ta, ta đi vòng vòng ta ta ta ta đợi ngươi á Sửa lại nha Cái cửa này gắn lại luôn cho ta nghe chưa Biết rồi <laughs> mấy bạn ơi vậy là thằng nhóc này đã bị mình trừng trị rồi các bạn ơi ok bây giờ mình để nó sửa nhà của mình rồi sau đó mình vô mình kiểm tra coi hay đúng là bộ giáp siêu mạnh có thể biến thành con cá sấu thôi mà thằng nhóc này đúng là con nít ha con nít nó nhìn thấy mấy con gì mà nhìn to to sợ sợ à, như con như con cá sấu ấy nè có hàm răng gọi là có thể cắn rồi là nát hết tất cả mọi thứ đó có thể nuốt được nguyên con con dâu vô vô vô trong bụng luôn <laughs> rồi thằng nhóc nó sợ rồi các bạn ơi ai thôi để nó coi nó sửa nhà sao đây One eternity later Ê, cái thằng nhóc này làm gì mà lâu dữ vậy ta ơi nhóc con, sửa xong chưa vậy ừ, Nhìn ta đây tôi ta không biết xây nhà đó Ta tự xây nhà khó thế nào, thế ra dễ ồn thôi bây giờ kiểm tra coi cái gì vậy Sao tiên cái, cái cái cửa bằng gỗ không để Tiên để cửa bằng bằng bằng bằng, bằng sắt vô làm gì Trời ơi trời Ê, Trời Cái gì vậy Nào, đẹp đúng không <laughs> Đẹp cái đầu của ngươi á Trời ơi thằng nhóc này Thằng nhóc con Thằng nhóc con Ai bắn gì đâu mà cứ bắn hoài vậy ha, Ngươi xem nè Cái sàn nhà của ta đang đẹp Mà tiên ngươi xây cái gì mà tùm lum tùm la y như là bị ghẻ vậy á Chỗ màu nâu, chỗ màu đen, chỗ màu trắng, chỗ màu, màu vàng cái gì vậy Sửa lại nhanh lên Ủa không phải là lấp là được rồi mà ngươi có bảo là trùng màu đâu Cái bạn là lắp lại cho ngươi thôi mà Đúng nè, rồi nè lắp lại Ta nói cho ngươi biết nha Sửa nhà cũng phải sửa sao cho đẹp nha Chứ sửa xấu xấu thế này nè Biết tay đặt Biết tay đặt Nghe chưa Đau à Bắn rồi Sửa lại đi nhanh lên Biết rồi Màu này chứ gì Đúng rồi cái màu này nè màu vàng vàng này nè nhanh lên sửa lại Thằng nhóc con này Lần sau mà còn phá làng phá sớm thế này nữa là biết tay ta nghe chưa Ủa mà ngươi có biết Sammy đi đâu sáng giờ hôm bữa giờ ta không thấy Sammy về về về về về nhà luôn để chừng trị ngươi nè Ngươi dám ăn hiếp ta hả Ngươi không biết ta là bạn trai của Sammy hả Láo nhóc con mà láo rồi ok sửa như thế này là nhìn là ổn rồi đó Ui, chỗ này con tục nè trời, trời, trời. này không sửa nè nhanh lên biết rồi khổ ghê à đâu kêu á rồi được rồi nhìn đẹp rồi đó rồi ok bây giờ ra ngoài đây nhanh lên ra ngoài đây ta có chuyện gọi là muốn nhờ ngươi nè ra ngoài đây Mệt quá à. Sáng giờ chưa ăn được mấy quả chuối ăn ăn được nãy chuối à. Bắt làm mồi Trời ơi trời Mày ăn nhiều rồi Rất là mập như con heo rồi Còn mày đặt đòi ăn nữa hả à, Mấy bạn ơi Mấy bạn có nhớ gì không Trong tập trước á Thằng nhóc con này nè Nó dám gọi là sai Mình leo lên trên cây chuối này Để hái cho nó một quả chuối Xong đầu nó còn chửi mình là con heo biết bay nữa Mình tức quá Cho nên hôm nay mình sẽ bắt nó leo lên <laughs> Ok ok Mấy bạn biết tại sao không Bởi vì thằng nhóc này nó là thần đồng Có nghĩa là nó là một vị thần cho nên là nó nó nó nó sẽ chỉ bị bị thương bị bị đau thôi chứ nó không có chết được cho nên là mình sẽ mình sẽ tìm cách để mình cho nói bạn ơi ok ok à nhóc con leo lên cây chuối này à, hái quả chuối cho ta coi nhanh lên mày bị điên à trời đất ơi nó bị điên không ta lùng thịt như thế này là trèo lên cây chắc bữa năm mới lên người nhìn nè cái khúc cổ rồi tao còn chưa bằng nè à, cái sắp bằng luôn nè vậy hả? vậy hả bây giờ ngươi ngươi nói là ngươi lùng quá ngươi leo không được đúng không đúng rồi vậy giờ có leo không à, leo không leo leo leo biết rồi Rồi, rồi Thanh leo Thanh leo được chưa Leo lên nhanh lên Mệt quá à Thanh leo không cửa leo được không Có đặt này lên được không Không được, không ngươi Ta bắt ngươi là phải leo, leo, leo, leo, leo lên bằng cái cây ra Nhanh lên Mệt quá à, leo thì leo Trời ơi, nhanh lên, cái gì mà chậm chạp vậy Từ từ Thanh leo từ từ các <laughs> bạn coi thằng khác thằng nhóc nó leo kìa các bạn ờ trời nó leo chậm rì luôn các bạn ơi à, <laughs> trời nhanh lên xéo nhóc ta bắn cái cung vô đít ngươi nè à, này, thì ngu à <laughs> ui ui ui leo leo leo leo leo leo leo lên leo leo leo <laughs> ok mấy bạn ơi mình mình có cái trò này vui hơn nữa bạn bây giờ nha mấy bạn có cho coi coi trong uh, gọi là gì ta uh, cổ tích tắm cám không khi mà cô tắm leo lên trên cây cầu á xong ở bên dưới bà bà bà bà mẹ bà bà mẹ của cám sẽ chặt cây câu ờ à, ok ok bây giờ mình sẽ mình thử mình sẽ thử chặt thằng nhóc nha ui nó bay leo lên cao quá kìa ok à mà khoan đã mình nói này nha bạn nha các bạn không nên bắt chước theo cái hành động này nha bạn nha cái này là game cho nên là mình mới làm được thôi chứ bạn ở ngoài đời thật là người ta leo lên cây là bạn không được chặt cây đâu nha người ta té ta bị thương á nghe chưa không được làm theo ở ngoài đời nghe chưa không có chuối trên này nghe kỳ dữ vậy không có hả không có vậy xuống đi xuống dưới đi cái tên <laughs> ui nó rơi kìa trời đau là gì chứ Tía cũng là con người mà Cũng biết đau chứ bộ Vậy hả Đau quá ờ. Vậy thôi được rồi Bây giờ nè Trong lúc mà để Sammy về á Thì ta phạt ngươi úp mặt vô tường Đứng ở trong đó Để khi nào chị Sam về Chị chị Sam xin thì ta ta Chị cho Sam xin xin xin cho ngươi Gọi là được tha Thì ta mới tha cho ngươi Còn bây giờ ta bắt ngươi phải úp, úp mặt vô trong tường Nhanh lên Úp mặt vô tường Bắt ta lên trên cây cũng là quá Bây giờ bắt ta úp mặt vào tường là sao vậy Ta cũng sẵn sàng mà Nghe lời không Nghe lời không ừ. Hả chửi cho cái gì Đúng rồi Nhục nhã quá Đứng rồi đó nghe chưa Không được đi đâu hết đi chưa rồi <laughs> Trời ơi bạn ơi Bây giờ cuối cùng thì mình có thể bắt nạt được thằng nhóc này rồi hay Thôi bây giờ mình đợi cho Sam về đi Khi nào Sam về Sam xin phép cho nó được tha tội á Thì mình mới gọi là cho phép nó Chứ bây giờ mình sẽ bắt cho nó gọi là bị phạt mọi người ạ à. Tại thằng nhóc này nó láo quá còn nhỏ mà dám hỗn láo với người lớn hay Rồi đứng ở đó nghe chưa Không được đi đâu hết nghe chưa Chết rồi <laughs> trời ơi trời thằng nhóc này nhìn nó cũng dễ thương các bạn nhưng mà nó láo quá thầy thôi được rồi anh em ơi vậy là coi như là mình đã gọi là bắt nạt được thằng nhóc này rồi coi như là gọi là nó cũng đã biết lỗi rồi thôi chắc là mình tha cho nó đi ha Ừm, mà khoan tha như vậy thì quá đơn giản từ từ để mình kiểm tra coi mình coi coi mình có gì gọi là vui vui nữa mình cho nó tiếp một thằng này hài quá à đây có cái đầu con quái vật nè hay là bây giờ mình sẽ thử mình đội vô nha các bạn nha mình thử mình đội vô xong mình hù nó xem u uh, các bạn coi nè <laughs> ơi mình đội cái đầu con quái vật cho xong cái mặt của mình nhìn nó y như con heo vậy các bạn ủa một khoan Steam mình tự nhận mình là heo ta à, không phải không phải nhầm nhầm nhầm <laughs> ok mình đội cái đầu con quái vật này vô nhìn ghê thiệt luôn các bạn bây giờ mình thử chọc thằng nhóc này thử nha ok ok để mình lại mình hù á hù nó bảo đảm nó sợ chạy luôn nữa các bạn mày coi nè à, thằng nhóc kia ai Thằng nhóc kia ta nè à. ta nè à, đứng lại đứng lại đứng lại cho ta <laughs> trời ơi bạn ơi ủa kỳ là thằng nhóc này nó nó nó nó nó, nó tự nhận nó là thần đồng mà ta nó tự nhận nó là một vị thần mà sao sao, sao tự nhiên nó bị mình hù có cái xong chạy mất tiêu rồi ủa thần mà cũng sợ yêu quái cũng sợ ma nữa ta ủa kỳ à <laughs>